thì bạn nam bên này thấy cũng ok biết nấu ăn đó bạn em thì không biết nấu ăn thì kiểu um, rất là hiền cực kỳ hiền mà lúc nào cũng vui vẻ chưa có trả sự đời trong tình yêu cho nên mong bạn nam này sẽ uh, làm cho bạn em cười tiếp chứ đừng có tắt cười nha <laughs> cái vấn đề đó thì uh, bên nhà gái yên tâm mình là mẫu người hòa đồng vui vẻ lắm tại lên đây thì nó hơi rung lên chứ khi mà khớp vô một cái là cười cả ngày <laughs> được đó hả ý nói là đừng làm ta buồn á dạ cái cái đó yên tâm chị nếu mà được thì có thể cho cơ hội hai cái đồng tiền nụ hôn đầu tiên á thì chưa bao giờ có mối tình nào không đồng tiền kìa vô mấy ông chị luôn ok nụ hôn đầu đời đó nha dạ. tôi không biết cô này có mừng không tôi thấy cô dưới mừng dữ lắm <laughs> Trước mắt là chào à, MC Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên cạnh và chào à, khán giả. Em tên là Trần Lê Quang, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng và kinh doanh thêm tại nhà kinh doanh gì lê quang dạ em kinh doanh điện thoại à, lê quang đang ở nhà với ai dạ hiện tại là em đang sống với mẹ với mẹ với ai nữa không quang với lại bên gia đình bên ngoại anh chị em của mẹ rồi lấy vợ về chắc phải làm dâu không dạ thì hiện tại là cái trước mắt là đang vẫn cố gắng làm để ờ, mua nhà để ờ, ra gia đình ở riêng có mẹ và có vợ ở riêng à rồi đó là tương lai hả dạ. mời nhà gái giới thiệu về mình đi cơ xin chào chị ờ, Ngọc Lan và anh Quyền Linh ạ à. Chào em và bạn trai bên cạnh và tất cả mọi người ạ. À. à, em tên là Nguyễn Thị Kim Huế, em năm nay 25 tuổi và hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán tại Bình Thạnh ạ. À. À, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì à, em? Ưu điểm của em là không tứ đủ từ. Rồi. Cái thứ hai là em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Hay quá Quang. Gì à, nữa? Thích hát và thích thể thao. Ừ. Còn à, khuyết điểm là hiện tại là trong công việc thì đôi khi em là hơi nóng tính rồi à, hậu covid là hay quên <laughs> với lại em là cái à, mẫu người kiểu như em không có biết à, chăm cho bản thân không có biết cách phối đồ anh ừ. cái, cái khuyết điểm của em là vậy vậy là em giống anh rồi đó không lo đâu để người khác phối quan ơi đúng rồi em sẽ có một người phụ nữ lo việc đó cho em mình hãy nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng à, ưu điểm của em thì em là một con người uh, vui vẻ hay cười và hay giúp đỡ mọi người trong công việc còn khuyết điểm của em thì em hơi ờ, tự ti một xíu và hơi kén trong giao tiếp à, em hay ngại với người lạ cái vấn đề nào khiến em bị tự ti tại vì Ừ, em không có biết cách dẫn chuyện hay nói chuyện gì hết chị ừ, không có đâu tại vì chưa có người nào phụ em thêm gia vị thôi được rồi Vì, ờ. có anh chàng trai bên đây là cũng hơi lanh chút xíu mình Yên đó biết nấu đi. ăn nữa kìa đó phụ thêm gia vị cho em ừ phụ thêm thôi lê quang đường tình duyên của em thế nào dạ hiện tại là em quen hai mối tình mối tình đầu tiên là vào à, năm 2017 là lúc em mới đi lính về đi mấy năm qua dạ đi à, một năm rưỡi rồi quen mối tình đó sao mà dạ, chia tay quen mối tình cũng được 2 năm thì lúc đó là do mới đi lính về là cái nhất cái thứ hai là lúc em quen là em chỉ mới 19 tuổi ừ. kiểu như hai đứa nó còn trẻ quá còn chưa suy nghĩ tới với lại lúc đó em cũng chưa có công việc ổn định nên uh, hai đứa uh, chia tay sau 2 năm còn mối tình thứ hai là em chia tay cách đây cũng hơn một năm mối tình thứ hai là quen bao lâu dạ 6 tháng 6 tháng thôi hai mối tình đó thì cũng có có nhiều gì sâu đậm gì không dạ là cũng giờ cũng quên anh giờ cũng uh, sẵn sàng tìm mối tình uh, cuối cùng cũng mong là cuối cùng mà để uh, đi tới hôn nhân lý do tại sao chia tay tại vì trong cái câu chuyện của em kể nên nghe nó một cái màu nó buồn lắm mối tình nào mà em bị khắc khoải cho tới bây giờ dạ đó mối tình đầu tiên á chị đó là ừ. mới đi lính về chưa có công việc ổn định nên em cảm thấy là em có thể em không có lo được cho bạn đó em thấy là bạn đó cũng khá là gia đình cũng khá là có điều kiện Ừ. nên em cảm thấy là em tự ti với em nên em đến đến bây giờ em đã cố gắng em phấn đấu em làm được và bây giờ em sẵn sàng cho mối tình tiếp theo này và em khẳng định là em sẽ lo được cho bạn đó hay, hay quá. quá rất giỏi đàn ông là phải như vậy phải ý chí như vậy đó rồi bây giờ mình tới với tình trường của bạn gái đi em hiện tại là chưa có mối tình nào hết chưa có mối tình nào hết à, trời ơi <laughs> đó ra à, bên đây còn y nguyên nha mọi người <laughs> vậy bên đây là phải uh, chia sẻ những kỹ năng về tình yêu cho bên uh, Huế nhiều nhiều chút nha Lê Quang à, là cái cưng như vâng. trứng luôn á Sao mà tới giờ chưa có bạn trai do mình kén quá hay là mình không có tự tin hay như thế nào Cũng do em không có tự tin với lại môi trường của em thì em đi học cũng toàn là bạn nữ <laughs> và em môi trường em đi làm cũng vậy luôn ừ. Cái tiêu chí mà để uh, cái người bạn trai sắp tới của em nó như thế nào? Cao trên mét sáu không quá ốm là được không quá ốm là được cái gì tôi có nên qua coi không vậy mọi người hỏi qua đi không Từ nên hả qua. rồi gì nữa à, mong là bạn cha sẽ tôn trọng và quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau là được chỉ vậy thôi hả dạ, trời ơi chưa yêu ai mà sao mình phải có thêm nhiều cái điều kiện cái khó khăn chút chứ qua đi qua coi là trên mét sáu không nha có gì đâu mà chào em dễ thương lắm dư luôn đó em an tâm rồi nha về ngoại hình là em an tâm rồi sao mình nghe bên kia mong muốn vậy rồi mình thấy mình có tự tin không có chị em em tự tin là em sẽ bảo vệ được cho bạn dĩ nhiên những tướng này mà không bảo vệ được cho người ta ôi ta à. người chắc nịch đó nha dạ mời đi qua coi bạn nữ để coi hai bạn ghép lại với nhau thì Tôi sẽ như thế nào nha. bên đây là mẫm mỉm mấp ma mấp mếp rồi nè quà sao người vậy rồi để tôi coi coi coi nhà gái có phù hợp với nhà trai không ấy trời đất ơi nó hợp dễ sợ luôn ráp vô một cái là dính liền ráp vô tao nói con số y nguyên số 10 gái dạ à, ờ, tướng mình đó giờ nó vậy luôn hả dạ đúng hay là rồi. thiếu ăn hay không ăn hay là nhịn cho nó ốm phải do cơ địa của em em ăn hoài mà em không mập luôn yên tâm về bên kia là nó sẽ lên ký luôn dạ Ha được hai bên hỗ trợ nhau đúng, đúng rồi san sẻ san sẻ yêu thương nhau san sẻ cân nặng chiều cao được nói gì mẫu hình lý tưởng bạn gái của mình đi dạ mẫu hình của em thì uh, thật ra là em chỉ cần bạn gái là biết lễ phép thôi còn lại thì em không có quan trọng về ngoại hình hay gì em không có quan trọng vấn đề đó chủ yếu là lễ phép với người lớn là được đúng rồi mập ốm không quan trọng quan trọng ta có yêu nhau hay không đúng, đúng. có hợp với nhau hay không bên đây nhà gái dễ thương trời đồng tiền tôi nói duyên cười tươi dễ sợ dễ thương lắm rồi mình hỏi như gia đình đi bên đây mình đi với ai em gái em đi với cùng một người bạn ạ xin chào hai mc xin chào khán giả tại trường quay xin chào bạn nam ạ thì bạn nam bên này thấy cũng ok biết nấu ăn đó <laughs> bạn em thì không biết nấu ăn thì kiểu um, rất là hiền cực kỳ hiền mà lúc nào cũng vui vẻ chưa có trả sự đời trong tình yêu cho nên mong bạn nam này sẽ ờ, làm cho bạn em cười tiếp chứ đừng có tắt cười nha <laughs> cái vấn đề đó thì ờ, bên nhà gái chứ yên tâm mình là mẫu người hòa đồng vui vẻ lắm tại lên đây thì nó hơi rung lên chứ khi mà khớp vô một cái là cười cả ngày <laughs> được đó hả ý nói là đừng làm tao buồn á dạ cái cái đó yên tâm chị nếu mà được thì có thể cho cơ hội rồi mở rào nha mở rào xin mời tới luôn quang đó em thấy chưa em thấy cái hình nền chưa mình có món quà em tặng cho rồi dạ, cảm ơn bạn mình gửi bạn món quà Sao ờ, em gái em thấy quà của quang tặng được không dễ thương không dạ dễ thương em tặng món quà này là giống như là tặng con sao quà vậy thì mỗi lần tối mà bạn ngủ thì bạn nhớ tới con được á không đứng đó hát bài giao lưu đi thì à, anh hát tặng em một bài nha thì cái ví dụ mà dở đừng cho em nha làm người yêu anh đi nhé em ơi bởi vì anh đã yêu em mất rồi anh vẫn luôn tưởng tượng tương giấc mỗi ngày thấy em được cùng em đón ban mai trong bình yên cầm tay nhau ngao du khắp thế gian ta cùng vẽ tương lai có phép màu đi khắp đi cầu cho dấu ra sao chẳng xa nhau mỗi ngày yêu em nhiều hơn có được không em hay quá <laughs> bây giờ à, quang với lại huế ha đối diện với nhau mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau thế nào em thấy anh sao bự con nè <laughs> vui tính hát hay dễ thương thì à, cái tính chất công việc của anh á thì à, đầu tháng thì anh có thể anh đi làm tầm tới bảy giờ tới bảy rưỡi tối mới về thì nếu em muốn đi chơi thì anh vẫn sẵn sàng ngày nào gặp cũng được anh sẵn sàng hết nếu mà em muốn thì chỉ cần em chỉ cần gọi anh thôi là anh sẽ có mặt <laughs> rồi <laughs> em thì đi làm cũng về giờ hành chính cũng đôi khi tăng ca thì tầm 7 giờ 7 rưỡi là em về rồi ừ. nếu mà mình quen mình cho nhau cơ hội thì khi nào mình tới à, hôn nhân được tầm 3 năm ok cũng anh anh cũng đang dự định là có thể là 3 năm tại vì uh, hiện tại là anh đang cố gắng anh nỗ lực anh làm để anh có một căn nhà riêng để đủ tài chính để mình cưới vợ về thì sau này vợ con mình sẽ không có khổ thì đó là cái mà anh lúc nào anh cũng đặt lên hàng đầu để anh cố gắng nỗ lực phấn đấu hết thì uh, mình đã lên tới đây cũng như là một cái duyên rồi thì nếu uh, được thì mình trao nhau cơ hội thì anh hứa thì à, anh có thể không được như những người khác nhưng anh chắc chắn một điều anh sẽ không bao giờ làm em buồn hay sẽ luôn cho em hạnh phúc nghe quang nói thế huế thấy sao an tâm chưa cưng em thấy an tâm ạ <laughs> an tâm đúng không dạ thì uh, hiện tại á, là anh đang sống chung với gia đình nhưng mà vẫn quan trọng nhất là mẹ thì sau này nếu mà có kết hôn á có à, mua nhà riêng á thì em có chịu về ở chung với anh không tại vì bây giờ anh chỉ còn có mẹ thôi thì anh cũng phải đến lo cho mẹ nhưng mà em yên tâm nha mẹ anh cũng rất là hiền em không biết em có ngại cái vấn đề làm dâu không em thì em không ngại nhưng mà em cứ hơi vụng về làm sao cái vấn đề vụng về thì có anh lo anh việc nhà em không làm được gì anh sẽ làm hết anh nấu ăn món hoa cho em ăn ăn là ghiền luôn á em mong là có gì thì anh sẽ giúp đỡ em nếu mà chúng mình à, tiến tới hôn nhân rồi thì cái đó sẵn sàng mà mình bàn nhau rồi cái ngày hẹn hò đầu tiên á mình hẹn hò sao thì à, không biết là khi nào em rảnh ha hôm nay luôn hôm nay em rảnh hôm nay em rảnh cả ngày okay luôn. luôn không là anh sẽ dẫn em đi ăn nha thì Có à, coi như hôm nay là ngày lần đầu tiên hai đứa gặp nhau thì cũng là lần đầu tiên hai đứa mình đi chơi ngồi với nhau thì anh hy vọng đây là sẽ một cái kỷ niệm đẹp anh sẽ nhớ ngày hôm nay <laughs> em cảm ơn tới nắm tay bạn Huế mình nói tất cả những cái gì mà mình đang ờ, cảm nhận về bạn ấy bước tới đi bước tới thì à, hiện tại là nhà vẫn chưa có hối nhưng mà anh như hồi nãy anh đã nói là anh phải cố gắng anh nỗ lực anh làm thì vợ anh sau này mới không khổ thì à, anh cũng nhiều tật xấu lắm thì à, khi mà quen rồi á, thì hy vọng là hai đứa sẽ san sẻ được với nhau cái vấn đề đó thì à, cũng mong là em sẽ yêu thương anh rồi anh cũng sẽ yêu thương em rồi hai đứa cũng hạnh phúc anh cảm thấy tập gì là anh xấu nhất thì anh chỉ có cái mà khi mà anh đang làm trong công việc anh tập trung công việc á thì đừng có vấn đề ngoài công việc đừng có nói hoài cái vấn đề đó giống như là nói một lần là anh đã biết rồi đừng có nói hoài thì nhiều khi anh sẽ hơi quạo mà khi mà anh nói quạo á thì anh sẽ nhiều khi anh lớn tiếng nhưng anh lớn tiếng rồi anh sẽ im nhưng mà anh được một cái á, là khi mà anh đã quen người yêu anh sẽ luôn nhịn người yêu luôn nhịn nhịn người yêu anh chưa bao giờ mà anh lớn tiếng với người yêu hay là hơn thua với người yêu hết thì cái này em cứ yên tâm vấn đề đó rồi với mong muốn gì mình muốn mình cưới nhau ấy cũng muốn mấy đứa con trai gái nói cho quan nghe đi nếu mà con cái thì do trời cho em cũng không quan trọng lắm quan trọng là mình sống thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau là được thì uh, em cứ yên tâm vấn đề con cái anh à, không có quan trọng vấn đề đó trai gái anh cũng là con mà anh không có quan tâm à, vấn đề đó nên em cứ yên tâm vấn đề này ha dạ đó hai bạn hãy suy nghĩ lại về những cái cảm giác vừa rồi ha về những cái lời nói chúng ta đã trao đổi với nhau suy nghĩ lại một lần nữa xem chúng ta có phù hợp hay không hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị ngọc lan một hai ba Quang là quyết liệt như những người lính bấm luôn Bên đây cũng vậy Đúng rồi Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau Đó, đẹp đôi nha Thật ra ai nói số 10 không đẹp Đẹp quá đi chứ Nói vui thôi chứ thật ra hai đứa rất là hợp với nhau em cũng dạ. mong muốn có người bộ béo cho em bộ béo nha à, nấu ngon mà đúng không quá dạ được rồi ha bây giờ thôi à, ba mẹ của huế cũng đang theo dõi chương trình này mình xin thưa với người lớn cho tụi mình hẹn hò với nhau rồi hứa cái gì với người lớn đó hứa đi thưa hai bác thì uh, con xin phép hai bác là cho con được uh, quen với huế thì con sẽ hứa với hai bác á là con sẽ đem hạnh phúc cho Huế và không làm cho Huế buồn hai bác yên tâm cái vấn đề này và cũng sắp xếp một ngày gần nhất con sẽ về con thăm hai bác hay quá hai cái đồng tiền nụ hôn đầu tiên á chưa bao giờ có mối tình nào không đồng tiền kia vô với con chị luôn. ok không đầu đời đó nha dạ. tôi không biết cô này có mừng không tôi thấy cô dưới mừng dữ lắm mời bạn nam rồi chào bạn ngồi với bạn mời bạn nữ chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho đối phương cùng nghe nha chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường à, chào các bạn à, theo dõi và chào bạn nữ À, mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, à, 33 tuổi, à, mình à, quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, hiện giờ em đang à, sống và làm việc ở quận 10. Nhà em làm à, sản xuất cho sơn cho đồ gỗ. À. Dạ, rồi, rồi mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và toàn thể quý khán giả. Em chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi. À, em sống và sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại quận 1 là nhân viên văn phòng kế toán điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em là em ờ, hay vui vẻ hòa đồng em hay cười lắm em ờ, cũng chịu khó kiên trì em có thể chịu cực được điểm xấu của em là hay nóng tính lắm dễ bộc ra trên mặt em lắm em hay bộc lộ cảm xúc của mình ra và mau quên yeah. Dạ. nhiệt tình dễ thương mà hơi nóng tính yeah. Dạ. hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài những cái người này là phải nói là họ rất là vui vẻ nhưng mà đôi khi nóng quá họ kìm cảm xúc không được đúng không em <laughs> bộc phát thôi nhưng mà lòng thì tốt lắm em giống y chang như anh vậy đó rồi xin mời bạn trai nói về ưu điểm khuyết điểm à, của ờ, mình ưu điểm của em cũng là vui vẻ hòa đồng dễ ừ. làm quen nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không có không nhậu được tôi dạ. tốt rồi dạ, dạ, là... có nóng tính không em nghĩ thì em cũng không nóng tính nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu hiểu ừ. chuyện nhưng có tật xấu gì không em hay chiều người yêu quá tốt chứ dạ. đã có người yêu khoái có gì đâu người nhưng mà nó thành ra là cái uh, có thể em không gặp đúng người là thấy em chiều vậy thành ra là nghĩ là em yêu thương quá rồi cái gì cũng được hết cho nên càng lúc càng như là muốn ý lại đúng không kiểm hơi kiểm soát em muốn em thay đổi theo người, người người người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua rồi khúc mà không chấp nhận nổi nữa ừ. thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi ừ. anh thấy là tính của em cô bên kia được đó bên kia rất là kiên nhẫn kiên trì ha anh thấy hai người cũng hợp về ừ, ừ, tính cách đó cái đó không phải thật xấu đâu mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em kệ anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào mình có được đằng chân lên đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không dạ chắc cũng có trời ơi chắc cũng có dạ chắc cũng có trời ơi chắc cũng có đó hiếp đàn ông là chuyện bình thường tình trường mình sao em em có trải qua hai mối tình mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi à. em quen cũng được hai năm do vấn đề tôn giáo gia đình anh ấy không có chấp nhận uh, theo đạo à. của em là em có đạo hay em gái em hỏi ảnh đi coi dạ, sao em có đạo anh em trai có đạo không em có đạo ờ, quá quá Ê, yên tâm rồi ha dạ. mấy cái vụ này tục tặc hoài luôn á rồi. rồi tình trường mình sao em trai Em cũng quen cũng nhiều người nhưng mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện ờ, lập gia đình. Ừ. Nhưng mà sau 30 thì em uh, thực sự em chỉ tìm hiểu là hai người, hai bạn. Bạn thì lại là nhà là quy y, gia đình mà đó không chấp nhận. Với lại một bạn nữa là sống nghiêm khắc quá, nghiêm khắc trong khuôn khổ á. Ví dụ đơn giản là Tết đi, chơi trong nhà mình cũng đánh bài hên xui, mình Tết cho vui thì bạn đó lại nó nghĩ lại là chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận rồi lại à, gây gắt rồi cãi nhau nữa không bạn cũng nghĩ cũng đúng đó tính ra là nếu mình đánh riết rồi nhỏ dạ. nhỏ thì ra đôi khi mình ghiền đánh lớn thì sao chỉ là em chơi trong nhà em thôi người à. trong gia đình như bà con nên ăn mặc cách nói chuyện ừ. hay là ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay ừ. nhiều thứ lắm bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không dạ đúng vấn đề chỗ là em qua 30 rồi dạ. em có muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa sau 30 là em đã nghiêm túc em... nghiêm túc lập gia đình dạ. hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai nhưng mà em mong bạn trai của em á là người chính chắn biết lo biết nghĩ cho gia đình không có gia trưởng hoạt bát cũng được còn không thì em cũng có thể là nói chuyện bắt chuyện trước với bạn trai cũng à. được cũng không vấn đề mình làm dâu được không em được chị được ha em thì thích con trai ốm hơn em cao hơn em nhưng mà trước giờ em toàn quen toàn những người tròn người với lại à, cũng thấp thấp mong muốn thì như vậy còn không được thì cũng không sao ha yeah. <laughs> Dạ. miễn tốt với mình yêu thương mình là được rồi đúng không dạ đúng rồi rồi còn à, bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào em thì em thích một người à, cũng vừa vừa người khoảng chừng mét năm mươi lăm tới mét sáu không ốm quá người có da có thịt à, tròn tròn mấp mấp mép mép chung ha phụ <laughs> nữ với có da có thịt dễ thương ha dạ nhìn dễ thương rồi dạ, dạ. biết hiểu chuyện cũng như là thông cảm gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi rồi phụ dạ. nữ dễ thương lắm sao đâu dạ. để qua xem đàn gái thế nào nha trời ơi có da có thịt lắm luôn á đúng như ý em nói luôn chàng gái dễ thương nụ cười rất là có duyên ha nãy giờ em nghe chàng trai bên đây ờ, nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó nó tâm đầu ý hợp không cũng có anh trời giọng dễ thương lắm á nếu gì về làm dâu em làm dâu được không em làm dâu thì được nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi <laughs> tại vì em cũng dữ lắm em giữ giữ chồng chứ dám giữ chứ mà bà già chồng hả trời đất ơi nấu nướng gì được không dạ, có em thích nấu ăn nhưng hình như người ta ít ăn hơn em <laughs> dạ cái này em đã giảm cân rồi đó anh giảm rồi đó hả dạ cái này là múp múp thôi không có mập <laughs> nhưng mà em gái em không thích cái gì tật xấu gì của người đàn ông em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng ràm ràm với lại la mắng quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên đó thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật nóng giận bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi nãy em nói đúng không dạ à, giống tính tôi á nóng lên cái bộc lộ thể hiện luôn rồi xong cái hết liền sao anh này hiền lắm anh thấy được á nay là nhắm em rồi hả cưng dạ. cười rất là tươi ha Nhìn ăn hay là tập thể dục hay là dạ, như thế nào cái này em ăn kiêng với lại à. em tập gym cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi cố gắng thêm xíu không nữa phải giảm thêm à, năm ký nữa em năm ký nữa là được chào em dạ thưa chị thích người bút miếp hả dạ thích của nào trời trao của nấy ha <laughs> dạ hy dạ, vọng vậy hy vọng vậy ha rồi bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được em nghĩ cỡ một năm vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều nhiều á em có ngại gì không em không thấy không có vấn đề diện chồng là hiểu nhau thôi à, hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt lần này là phải quyết liệt nha dạ. chứ đừng làm mất duyên con gái người ta ha dạ. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại uh, thím với gì Chào cô à, à Chào uh, ờ, MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường, dạ. MC Cát Tường Em là dì của Đăng Khoa à. ở đây là mẹ mà mẹ rung quá không nói được <laughs> thấy uh, cô bé này cũng nói chuyện có duyên khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mỉm mỉm không sao em nó tập gym này được <laughs> mẹ là thấy đồng ý hai ừ. giờ hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi dạ, dạ con dạ. cảm ơn à, cảm ơn cô dạ. <laughs> hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với bố mẹ với cô với lại chị là dạ, chào chào anh Quyền Linh chào chị à, Cát Tường dạ. thì à, đây là cha, cha và kế bên tôi là mẹ của à, cháu Phượng Hoàng thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó thì đúng là tính nóng cũng giống mẹ nhưng mà cái được cái là cái ờ, là cháu có bản lĩnh tôi phải công nhận chẳng hạn như cháu mũm mỉm nhưng mà cháu giảm cân thì dứt khoát là giảm cân 7 tháng nay cháu giảm được hai mấy ký à còn về đi ra công việc làm thì ờ, nói chung là cháu ờ, trải trải nghiệm rất là nhiều công việc thấy được chỗ đó thì thấy rất là bảo bản lĩnh cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu <laughs> còn à, những à, tính cách về à, nữ thì để nhường cho mẹ cháu nói hay xin lại thêm gia đình cũng tự hào vì cháu hồi trước cháu mập lắm giống như cháu cương quyết làm gì thì cháu làm được không có tự tin mặc cảm nên gia đình rất là mừng sẵn như đây gặp hai gia đình thì anh bên đây cũng dễ thương à, <laughs> xin hết dạ, dạ. dạ. mẹ lo cảm ơn cô chú qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh giảm hai mươi mấy ký là bản lĩnh lắm đó anh mà giảm có 5 6 kg mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó chứ không phải giỡn đâu nha ngày xưa em 105 lận bắt đầu em giảm cân là từ ờ, tháng 3 cuối tháng 3 đến bây giờ à. là em giảm bây giờ em còn lại là 76 kg rồi chúc em cho anh gặp riêng chút xíu ờ, để em cho anh bí quyết giảm hai mấy ký nha yeah. Dạ. rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi mở rào đó dạ chào anh dạ yeah, dạ, em gửi tặng anh dạ rồi em cảm ơn dạ. cái này là cỏ may mắn em cũng chúc anh ờ, luôn may mắn trong cuộc sống cái này hy vọng là em thích quà của anh dạ rồi em cảm ơn anh nha dạ. em thì giờ là em ở quận mấy dạ em ở quận bình thạnh nhà em là đạo là hai bên nội ngoại đều có đạo hết luôn hả dạ đúng rồi anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại bên nội anh thì không có đạo à, em anh thấy em như thế nào anh em dễ thương em cười em cười em cười tươi em cảm ơn giọng em hiền nghe hiền nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì anh em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha nói thiệt là anh cũng nhưng mà em cỡ vậy cũng là vừa nếu có thể được thì một xí thôi cũng không cần phải nhiều quá như là anh giúp là không phải là ép em cứ tập rồi ăn uống bình thường là sao? Dạ, sao? mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm 20 kg nữa Nên... bảy tháng nữa hả? Không Nhiều lắm em ơi, 10 kg nữa là được rồi Là nói chuyện tình yêu đi, cứ nói giảm ký hoài à, Như nãy em chia sẻ anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? Quan trọng là ta nóng mà nóng mà ta ghim luôn thì hơi hơi khó Nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm anh ngồi anh nghe em nói thôi sao đâu khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sao không em được. tính em nóng thì em cũng dễ lắm em nóng rồi im một hồi nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là không cho em <laughs> ừ, phải nói chuyện lại giống như là ừ, mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à tính em cũng mau à. quên nữa à, Nên... vậy thì yên tâm anh lái anh lái qua chuyện khác thôi là hết giận hết nóng thôi dạ yeah. hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10 kg nữa là chuẩn luôn nha mặt rất đẹp luôn á thường thì anh rảnh được hai tiếng sáu từ thứ ba thứ năm là đánh cầu lông à. anh anh thích anh thích đánh cầu lông buổi sáng thứ ba năm là cũng có đi tập gym một xíu ta hẹn dạ, <laughs> tập gym chung đi tập mua bộ cầu lông hai đứa đánh chung đi đánh cầu lông cũng ốm đó em dạ ừ. em thì chưa biết đánh nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được xem phim á em thích xem phim ở ờ, thể loại cái gì dạ em thì cũng thích coi phim rạp lắm thấy phim nào hay là em coi ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi một tuần cũng coi phim một lần nếu mà có có người đi chung thì em mới đi chung <laughs> hy vọng là anh hẹn em đi có đi coi chung nha <laughs> dạ quan điểm thế nào về à, sinh con trai con gái mấy đứa con là đủ theo ý em là dạ em thì không quan trọng vấn đề đó em trai gái ờ, đều được hết nếu có đông thì càng vui mà bây giờ nuôi nổi không thôi cỡ hai đứa ba đứa vui vui được chở hai đứa ba đứa còn mày chết <laughs> từ ngoại hình của em thì em cứ thoải mái em thích tập thì em tập nhưng mà giảm được thì tốt không giảm được cũng, anh nghĩ cũng không vấn đề vấn đề quan trọng lắm yeah. Dạ. à, cùng lắm dù như anh ráng anh ăn lên chứ linh ký xíu <laughs> đi để liên hợp với em nhiều hơn thì được hơn dạ yeah. Dạ. hết thời gian yeah. Dạ. dễ thương quá mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình có gia đình hai bên đang chứng kiến nha bấm hay không là quyền của các bạn nha chuẩn bị hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời hết gian, thời gian. bạn ờ, làm tôi hồi hộp quá nhìn hai đứa duyên lắm á nắm tay chặt thế nào <laughs> nè bắt đầu từ giây phút này bắt đầu từ ngày hôm nay có mặt hai bên gia đình ba mẹ và hàng triệu khán giả làm chứng rồi xin phép uh, bác làm nhiệm vụ đi à, vậy uh, gia đình cho con uh, phép khung bán với mạng <laughs> <laughs> cái nụ hôn đó để minh chứng rằng các bạn bấm nút bằng cả trái tim của mình mời bạn nam rồi mời đi bạn mời bạn nữ À, giới thiệu về mình đi Chào à, tất cả quý vị trong trường quay Chào anh à, Quyền Linh Chào em Chào chị Cát Tường Em tên là Hoa Trường Nhân Năm nay em 27 tuổi, quê ở An Giang và hiện tại là nhân viên cơ khí làm và sống ở trên ờ, khu khu công nghiệp Nam Tân Nguyên ở trên Bình Dương ha. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn hỏi quý vị khán giả. Chào em. Em tên là Võ Thị Hồng Gấm, năm nay em 23 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ở đâu em? Em ở ờ, Bắc Tân Nguyên anh. Bây giờ mình giới thiệu ờ, điểm mạnh điểm yếu của dạ, mình cho. điểm mạnh của em đó là em rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là kỹ tính. em luôn đúng giờ, em biết nấu ăn và những việc vặt trong gia đình thì em có thể tự làm được tốt và nhược điểm của em thì à, em là một người rất là nóng tính khó chịu à, với mọi người khi mà xảy ra xung đột em hơi run trước đám đông hay hay khó chịu với mọi người là tất cả mọi người luôn dạ khi nào mà xảy ra xung đột em rất là nóng tính xử lý tình huống theo cái ờ, cảm tính của mình thôi cái đó không sao mình từ dạ. từ mình sẽ tiết chế lại được ha dạ rồi bài bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em là gì à, ưu điểm của em thì ờ, rất là đam mê ca hát thích đi câu cá chăm chỉ trong công việc có thể ờ, nấu ăn được dạ. ở nam tân Quyên thì mình câu cá ở đâu anh thường thường anh đi qua đồng nai cho anh đi câu cao ở sông Đồng Nai em? Dạ Anh cao 1 mét bao nhiêu anh? Cao 1 mét 77 Ồ oh. Được không em? Đủ chuẩn không? Dạ được chị Anh có thích một người con gái có chân ngắn không anh? Dễ thương Chứ không có gì đâu Anh không hỏi em cao mét bao nhiêu hả? Chắc cũng khoảng 1 mét 6 á Em chỉ 1 mét 5 2 nhưng ánh đến yêu dịu dàng <laughs> không sao cả chiều cao không quan trọng quan trọng là tính cách con người anh ơi anh lên đây lâu đi làm lâu chưa anh khoảng được à, ba năm mấy em anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi khi à, xưa còn đi học là anh cũng trải qua ba mối tình nhưng à, hiện nay thì lâu quá em cũng chưa có định quen ai hôm nay lên đây cũng có thể là cái duyên để anh gặp em đấy anh có muốn làm rể ở bình dương luôn không anh cũng có thể nhưng mà cái này thì để xem xét lại Dạ tại tính chất công việc của em á thì em khó có thể thay đổi lắm Vấn đề này thì uh, ăn thua anh với em sau này bàn tính lại thôi em Nếu mà ở đâu rồi có công việc ổn định và chăm sóc đủ cho con cái Thì anh cũng có thể anh ở đó đó em còn em gái em trải qua mấy mối tình rồi dạ em chỉ ờ, có mối tình học sinh với lại sinh viên thôi anh từ lúc ra trường tới giờ thì chưa có quen ai mình mà mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào dạ mẫu người bạn trai của em là phải cao một m sáu mươi lăm trở lên không hối <coughs> còn gì nữa không em lướt qua cái đó đi em À, dạ có nước da ngâm em không thích đẹp trai lắm em chỉ uh, cặn người đó biết uh, lễ phép biết yêu thương mình và biết chăm sóc cho mình được rồi em ghét điều gì ở người à, bạn trai em ghét những người mà bao hoa có cái gì cũng khoe khoang ra hết cái mẫu hình lý tưởng cụ thể của em là có thể giống ai không dạ em thích uh, trung dạy bùi tiến dũng Ghiền anh có thích chơi thể thao không anh thích chơi đá banh không có nhưng mà không có hay công ty anh thường uh, cuối tuần là đi ra sau công ty đá em cũng thích đi theo cổ vũ cho người Ôi yêu mình đá banh lắm ở à, bên đây là phong độ em cho dẫn em theo với nha ok nếu em có thể em thích mẫu người bạn gái như thế nào ờ, chào chị Dạ em thích thì uh, cao, thon, dễ nhìn, biết lễ phép với ông bà cha mẹ Em nói thế này giống như tới nhị tí xíu thôi nghe chị Thì uh, đừng có hối với đừng có có hô được rồi Còn mấy tiêu chuẩn khác thì em không cần quan tâm Gì đừng, gái nào mà hối hô Cũng có thể là chán dồ nữa chị Chán dồ thì thông minh chứ lần đầu tiên tôi nghe đàn ông mà lên kêu gái đừng có <laughs> hối với hô rồi đó giờ tôi nghe toàn con gái yêu cầu con trai không hối với hô mà mặt anh linh anh đã nhăn rồi kìa còn cái gì nữa không không chị chỉ uh, nhiều thôi khi nào tiến tới hôn nhân được khoảng ờ, tháng tháng tám tháng chín năm sau hoặc là nếu mà không thể thì 2020 Ủa có coi ngày hay sao mà chọn tháng 8 tháng 9 năm sau? Tại vì em năm nay 28 thì ờ, một là 29 hoặc là 30 thì nó chuẩn hơn tí. À, hai bạn hình dung nhau qua rèm đi. Em hình dung ảnh là người như thế nào? Em bên kia chắc là rất là cao, to con, tóc tai chứ ăn mặc gọn gàng. Còn bạn trai hình hình dung em gái như thế nào? Chắc cũng khoảng uh, ờ, 1m55 đảo lên, có ngoại hình thon và cao. Nói chuyện chắc dịu dàng anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn anh tóc uh, xõa ngang vai hoặc là dắt ngoài sau gì cũng được đừng có giống mà ờ, uh, nam nữ đừng tính để uh, tomboy rồi ha dạ dạ đúng rồi đấy Thôi để anh kiểm tra bên đàn gái thế nào nha dạ chào anh chào cô gái dễ thương dạ. giọng cao vút luôn ha dạ anh bên đây là đẹp trai phong phong độ hơn là trung vệ bùi tiến dũng trung vệ bùi tiến dũng dạ. không người miền tây thật thà chất phát nữa dạ mũi cao không anh mũi cao dạ em tại thích những người mũi, cao? cao tại mũi em mũi tẹt em không, không thích mũi bây giờ á là nếu như anh không chịu ở rể bình dương thì sao dạ cái đó chắc ừ, em phải xem lại chứ tại việc làm của em á cũng khó thay đổi lắm sao em làm gì mà khó thay đổi dạ em đang công tác tại phòng nội vụ thuộc ủy ban nhân dân huyện tân quyên tỉnh à. bình dương đâu có sao đâu dạ với lại nhà em ba mẹ là có bốn đứa con gái thôi nên em cũng muốn ờ, lấy chồng gần gần à cái này là quan trọng lắm đó nha dạ. bởi vì em dứt khoát là em không thể đi được đúng không dạ đúng rồi anh quan điểm như vậy đó em suy nghĩ nha bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi ha rồi một chút mình sẽ trò chuyện với nhau hôm nay em gái đi với ai dạ em đi với chị họ của em em chào anh Quyền Linh chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ à. nãy giờ có ngồi ờ, xem và quan sát thì bên nhà trai bên này cao ráo phong độ à, đặc biệt là tính tình thấy cũng điềm đạm mình có vẻ trưởng thành đàn ông <laughs> bên bé gắm chỗ nhà em thì à, mọi chuyện trong nhà cũng đảm đang lắm gọn gàng ví dụ như hai bên thì có những điểm nhỏ gì chưa hài lòng về nhau á thì mình cũng du di mình bỏ qua cho nhau cơ hội tìm hiểu sau này biết thế nào thì có thể mình thinh đôi thì sao rồi, cảm ơn em cảm ơn, cảm ơn chị em đi với ai dạ em đi với ờ, hai ship và hai đồng nghiệp của em ạ à. à, xin chào anh quyền ninh chị cát tường toàn phải quý ờ, khán giả trong trường quay theo em thì bạn nhân thì công việc rất nhiệt tình. Tiếp xúc lần đầu thì có thể là nhìn thấy bạn ấy có thể là à, lạnh lùng một xíu. Một vài lần thì bạn ấy rất là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Bạn gái bên này thì mình thấy là à, lanh lanh lẹ nhưng mà cũng rất là lý tính và nụ tuổi nụ à, cười rất là tỏa lắng. Nam Tân Uyên và Bắc Tân Uyên là rất là gần nên là cũng rất dễ để cho em tìm hiểu để sau này trao nhau cái cơ hội để mình tới những con đường nó tươi sáng hơn. Rồi, cảm, cảm ơn em nhiều. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. à, hôm nay anh có món quà nhỏ nhỏ tặng em chúc em xinh đẹp dạ, em... giống như hoa này dạ em cảm ơn anh em cũng có món quà tặng anh đây là cuốn sách em rất là tâm đắc nên em tặng anh nhớ là đọc với lại giữ kỹ nữa giùm em nha dạ, em cảm ơn anh sẽ dạ. trân trọng nó em thấy anh như thế nào dạ em thấy anh đúng là cao to con thiệt chứ anh rất là hiền đúng không anh biết hát không? Biết em Vậy anh hát tặng em một bài được không? Xin gửi đến ờ, quý vị khán giả và anh chị ờ, anh em ờ, trong trường quay trong đây Vì sao anh nhớ em thế này thương nhớ đông đầy trong lòng mạnh buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy em hỡi em có hiểu có hay Tình anh như núi cao biển rộng Gồm bốn phương trời xây thành lũy Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiếm như chim ngự hồn anh đó hỏi em gái em gái cảm nhận à, thế nào? em cảm nhận anh ca dạ. như thế nào anh hát rất là hay ạ à. mình bù trừ với nhau em hát không được hay cho lắm hát dạ. hay không bằng hay hát đâu dạ đúng rồi em cũng hát thôi nhưng mà em hát cũng không hay lắm <laughs> mình hẹn hò thì một tuần á em với anh có thể gặp nhau mấy lần được rồi em có thể là cuối tuần thứ bảy chủ nhật cũng có thể là nhường vào những ngày thường đó em anh có gì hỏi em không thì anh thấy ờ, em cũng xinh đẹp như gì thì cũng ờ, đạt cái tiêu chuẩn của anh dạ anh thì muốn sống ở gần quê của anh nếu ở đây bình dương với ở đây thì nó không có xa nhưng ờ, sau này thương nhau thì chắc tới đâu nó cũng sẽ đến được quan điểm của mình về hôn ờ, về tình yêu và hôn nhân như thế nào mình chia sẻ với nhau một chút xíu theo em thì lúc mà trong tình yêu mình cần phải ờ, chung thủy tin tưởng lẫn nhau chứ đừng có mà đi đâu em đi đâu em đi với ai sau này em cho dù em có đi qua đêm hay hay đi chăng nữa thì em cũng đừng có nhậu nhẹt bê tha là được rồi dạ. đi qua đêm đi đâu <laughs> nhiều khi đi du lịch đó chị anh có thích đi du lịch không có anh cũng muốn đi du lịch đây đó lắm mà tại vì hiện tại thì công ty thì ờ, làm thì mỗi năm cho đi một lần dạ. nó hơi ờ, khó chứ không phải anh có đi sapa chưa chưa em dạ, em cũng mong là có một ngày nào đó thì em cũng được đi sapa anh sẽ tạo điều kiện cho em đi dạ hai bạn nhìn nhau đi rồi mình nói cái cái cái cảm nhận ngày hôm nay mình ngồi ở đây mình cảm nhận như thế nào rồi chúng ta quyết định mong em thì uh, cố gắng mà làm việc anh cũng sẽ cố gắng làm việc ở đây để chúng ta có thể uh, tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa thì anh cũng muốn là sau này cũng uh, lanh lẹ như vậy dạ và mãi xinh đẹp nha em <laughs> em cảm ơn anh rồi hết thời gian Chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau à, thời gian khá dài ha Bây giờ động lại trong gì Trong mình một cái gì chúng ta hãy nhắm mắt lại Kiểm tra xem con tim mình có rung động chưa Đây có phải là người mà mình chọn để đi với mình suốt cả cuộc đời hay không Bấm nút là hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân Hãy quyết định và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm một 2 3 Hết thời gian Hết thời gian <coughs> Xin mời hai bạn Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn Hai bạn thì cũng uh, trưởng thành rồi Cũng uh, am hiểu rất là nhiều ha Cũng đã có trải nghiệm trong cuộc sống rồi Vấn đề quan trọng vẫn còn một chỗ là chúng ta phải tìm được tiếng nói chung dạ. Đó là ở Bình Dương hay về An Giang nhưng mà mong rằng tình yêu nó sẽ đủ lớn để chúng ta có thể quyết định như điều đó